thì mình sẽ là người chơi đầu tiên nha các bạn nha thì như các bạn đang thấy đây đây mình có để ờ, mình ở trên màn hình cho các bạn thấy ờ, mình cái cách mình chuyển động như thế nào các thấy không đó còn đây chính là hai tay của mình nè bạn à, thấy không thấy không à, <laughs> thì hai tay của mình á ở đây thì các bạn đang thấy là có một cái ờ, kho đồ nè còn bên đây là cái kiếm kim cương mình có cả cung nè à, có thể bắn được nha các bạn nha chu đó rồi có thêm cả táo vàng nè thấy ăn được luôn nhom nhom nhom nhom đó ăn nè ăn nè nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom đây ghê chưa ghê chưa đấy Bây giờ mình sẽ là người uh, chiến đấu đầu tiên nha Ok <clears throat> Vô vô vô <clears throat> Rồi bắt đầu nha mọi người Thì ở bên đây thì mình đang thấy là hiện tại nó đang có khoảng 10 con zombie các bạn ơi Đây đây Ồ. Để mình nhìn vô xong Ồ. Hiện tại mình đang thấy trong đây có khoảng 10 con zombie các bạn ạ à. Ok, thì nhiệm vụ của mình với lại là Sim, Sam và cai là phải giết 10 con zombie này Rồi, ok Mình sẽ bấm vào trong nút bắt đầu Tít Rồi, vô đây nào <clears throat> Mấy bạn mấy, mấy bạn có coi thanh gươm diệt quỷ không? À, thứ, thứ nhất Rồi ghê không ghê không ghê không à. đánh chia đây khi mà chúng ta chơi thật đấy ui chết chết chết đông quá đông quá đông quá ui ui ui đông quá đông quá chạy chạy chạy thôi chạy thôi oh my god <laughs> mấy con này đông quá à từ từ từ bây giờ tôi phải lấy cung tôi bắn cho chắc ăn chăng chăng chăng <laughs> mọi người thấy tôi đang bắn đó mọi người ủa nhưng mà nó đông quá mọi người ơi vậy mình không biết là mình bắn thế nào hết được nữa ui chạy chạy chạy mày ơi cố lên chạy chạy chạy nhanh lên chạy nhanh lên ăn táo vàng cái táo vàng đâu rồi đâu rồi cầm cái, cái cung đánh vô cái đầu đó không ok để tôi cầm cái cung tôi quýnh vô đầu á nha đó đúng rồi chọ mày mày ui mày ôi ôi ôi đông quá đông quá không được được được được bây giờ mình phải sử dụng cái vũ khí khác thôi à, có gì có gì kiếm kiếm kiếm kiếm phải dùng kiếm thôi à, không không không không nên sợ nữa bạn ơi giờ mình sẽ chém đường dài nè mình sẽ giết từng con nha bạn nha thôi chém hết chém hết hết máu rồi hết máu rồi hết máu rồi chạy trời nhờ anh lên creeper nữa what the hell giờ sao vậy tao nhìn tao nhìn Ê, nhìn phong buồn cười á nhìn phong cũng ăn tao vàng tao vàng nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh chạy tiếp chạy tiếp ok ok ok nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm ok nhào vô đây cầm kiếm lên quýnh đó bạn ơi yên tâm tâm mình quýnh được mà con nhện con nhện con nhện con nhện em nhìn nó phân dạ. ơi đánh hay quá luôn ơi đánh cho cái đầu đó dạ, dạ, à, đau quá à, đau quá ồ đúng rồi đúng rồi tôi có cách tôi có cách này hay nè tôi có cách này hay nè <laughs> ok ok bây giờ mình sẽ dẫn con con zombie lại gần cái đốc cái con ripper này và sau mình sẽ cho nó phát nổ hợp tiếp đi đúng rồi qua đây nào quay hai tao nè quay hai tao nè ủa ủa rồi ủa nó nổ luôn rồi ta what the hell thì mình sẽ là người giành chiến thắng bạn ơi đây nè tôi đang bắn nè ui ui tao bắn gần hết tôi bắn gần hết thấy người không thấy tôi ghê không không có nào tôi lấy gần không không là nhắm dưới chân của mọi người nhưng mà kệ nhắm dưới chân là sao tức là bạn toàn nhắm dưới chân của con zombie bây giờ biết nhắm đâu vậy sắp chết rồi sắp chết rồi đầu là hết sọt luôn á còn mấy con chẳng lẽ mình lại sợ như vậy sao ngồi <laughs> đây Mời rồi bắn nó cầm kiếm cũng được chạm nó chạm nó đúng rồi hay chặt luôn quá mạnh quá mạnh <laughs> ghê chưa rồi bây giờ đến lượt ai đây rồi tới lượt mèo simi nha bạn nha bây giờ tới lượt Bây giờ sẽ tới lượt mèo Simi nha các bạn nha Let's go Ok bạn, bây giờ sẽ tới lượt mèo Simi nha Yo. Hello Ooh, Ok Chị múa như thế nào đây Sim ơi đưa hai cái tay lên trên cao cho các bạn thấy tay Sim Đúng rồi Ú à. à Trời ơi đánh cho zombie đi trời không Ok để tôi coi coi Wow <laughs> làm gì vậy thế ủa trời ơi đánh lén được không được đâu không được hả không được rồi à mình tưởng không được chứ bây giờ mày bấm cái nút á mày bấm mày bấm cái nút để bắt đầu phải chừng đó nha phải chừng đó nha ok let's go bấm nút nha bấm nút ờ, ờ, bên trong cái bấm ờ, ờ. cái nút bên trong cái nút bên trong á cái nút bên trong đây đây đây lúc này lúc này lúc này, lúc này. À, ok à, là chị bơi đó là chị bơi <laughs> xin chạy gì game quá lộn ok ok bro <laughs> ok ok ok ok ok Rồi, em thêm phim của chị tắt không vậy em đừng có quên chém quá xét quá trời ơi chim chim đánh giống như trong minecraft á chém luôn oh no mình sắp mình sắp đói rồi ăn à, à, tao vàng nhanh lên tao vàng nhanh lên ơi chạy vô chạy vô ăn có gì bị đánh bây giờ bị sau lưng á à, sao sao không đánh luôn lấy cái tao vàng đánh đó đánh đó tao vàng à, để để để gần vô miệng sau đó bấm nút bắn à, chạy à. chạy xa xa là thấy ăn chị xa xa là thấy thôi cái cung tim vậy Tao giận nó bắt đầu Giờ nó nhảy người xem kìa à, à. Ăn cái gì Ăn Ok chạy Ồ Rồi em xem ơi à. Ok ok Ok ok Quay qua đúng rồi đánh đó đúng rồi Hay quá Đánh đó Đúng rồi đúng rồi đúng rồi Ôi Ok, để coi số điểm của Sim là bao nhiêu nè Sim đã được 101 điểm Rồi ok, hồi nãy là mình là người giết hết luôn Còn Sim thì được có 101 điểm Ok, Bây giờ sẽ được ai ta? Cai đi, cai đi Được, để mệnh bạn ơi Ok, được Cairon nha Ê bạn ơi, mình gớt dưới hố rồi bạn ơi <laughs> mình rớt xuống hố rồi đây đây đây giờ à, bạn đợi tí là đó để mình lên lại không cái xuống này cái bắt kiếm dùng cái ăn đó ok ô ô thật quá trời ơi muốn hoạt luôn muốn hoạt luôn Ê mọi người nhìn cái tay đó Nhìn cái tay đó có giống mình luôn mọi người Trời ơi Thôi đừng làm quýnh cho mình đi ba Ok ok ok ok quýnh cho mình cũng được vừa múa kiếm đi coi <laughs> sao, hai người đi chen nhau vậy ủa rồi xong à đây đấy rồi ok với mình tới đây Woo. Woo. Woo. đó ghê chưa đánh vô cái đầu mày nè tát vô cái đầu mày nè tát vô cái đầu Ui rồi ôi ôi sao cầm táo luôn rồi à cầm cái cục đất cũng được mày cái mày mày đây coi chừng hết máu á giơ cái tay kêu lên đừng coi hết máu á ăn táo vàng vô ăn táo vàng vô chưa chưa hết máu hết máu ăn gì ủa đâu rồi đâu rồi đâu rồi cái kiếm cái kiếm cái kiếm à, ấy da anh bạn à tới đây đi hả ủa sao đông quá vậy không thì đông chứ nhiều mà mày nè nè nè mày nè mày nè headshot nè Nè chết nè, chết nè, chết. No! No! Từ từ, cái này là mình lỗi thôi, mình làm lại. Ủa trời ơi. Hey bro. Hey bro. Hey, đó, ok, mình đánh chậm mà chắc nha mọi người. Tôi đếm này chắc cũng phải hai chục con zombie á các bạn ơi. Hey. À. Bắn cung lại Từ từ đây đây cái bắn cung nha. À. Đó, ghê chưa? À, ghê ghê ghê ghê chứ ghê chứ quá ghê luôn cái văn mà đàn con sâu chân con chứ không <laughs> con cung mà nó xuyên tường luôn lỗi thôi lỗi thôi lỗi thôi nó nhảy ghê chứ bông con rồi đây quá ghê sọt hay xong đúng rồi bạn kiểu đó là nhanh nhanh đó mày nè mày nè ui ú mười mấy con đang dí theo mình tao vàng đi bạn tao vàng tao vàng tao vàng rồi ăn ăn ăn ăn. Ủa? ăn là như bấm nút nào vậy? Bấm nút trên đúng không? Rồi đưa đưa đưa tay kêu lên cho coi ăn chưa? bạn ăn hay là bạn ngửi vậy? À. mình à, mình mình mới làm quen mình mới làm quen không cả đâu cả đó. nhưng mà mình chơi rất là chuyên nghiệp bạn thấy không Số đèn phân tử hả? Tao vàng vậy? Lộn, kết lộn nó hoài à Em giúp tao vàng đẹp không? Khoe, khoe zombie đồ Zombie với chúng tôi là cầm kiếm nè Tát vô cái đầu nè bạn bạn bạn bạn chém mạnh mà chém chém chém ngang cái trai là nó nó sẽ chém lan á đúng rồi chém ngang á nè chém ngang nè đó ui ừ. đó chưa hết máu Ủa. Chạy anh. Cái nhiêu điểm, cái nhiêu điểm. Trời ơi, thua sim nữa. Ủa? Thua sim nữa cay ơi. Tự dính bốn điểm kìa. Mình nhớ mình đánh cũng hay mà ta. Mua quạt. Ủa trời ôi, Ok, bây giờ tôi sẽ là người chơi cuối cùng. từ từ chuyển chuyển là à cái này đấm nè cái này đấm là chuyển là cái này ok rồi du đai vậy từ từ từ, mình cầm cái kiếm mình thể hiện cái coi mình làm giang hồ ấy đâu rồi đâu ta đây du đây không du chơi đó du thua đó rồi về đi nè nhảy nhảy đi nhảy đi nhảy đi tăng tăng tăng tăng đi là mình phải đi như trời đó rồi chọt vô lôi lôi lôi lôi lôi lôi tuấn ơi ui à đây đây đây đây u u u u u từ à, từ chưa rồi rồi rồi chưa wow. đúng rồi chạy thẳng luôn đúng rồi đúng rồi, đúng rồi, rồi ok kiếm đâu kiếm đâu kiếm đâu kiếm ở đâu vậy kiếm ở đâu vậy từ từ lấy táo vàng ăn đi hết máu rồi kìa giơ hai tay lên cao đi à đâu rồi từ từ từ từ bấm bấm bấm cái nút bóp á à đây đây, nút này nè đây đây ôi ôi lái xe hả lái xe hả mà nội rồi rồi quýnh con cái nè quýnh nè wow hay quá rồi chạy wow wow wow từ từ tao đổi mũi tên rồi từ từ đang đừng lái xe lái xe quay lại mắng đó quay lại mắng đó từ từ còn nửa máu à từ từ tìm cách ăn á rồi không thua không làm thử gì hết trơn no, xong luôn không sao bây giờ mình sẽ cho sang chơi lại em nữa cho em nữa đây sao di chuyển bình thường được không sao ủa chứ sao bây giờ di chuyển là phải như này chứ ông biết đi chợ không à. rồi Giật mình ờ, Cách vô Hơi Hay quá sao ơi Hay quá Hơi Hơi Chịu đi tụi mày Chịu quả táo vàng đổi Ăn táo vàng vô, ăn táo vàng vô Thôi chưa, chưa, chưa, chưa, chưa Chưa còn táo vàng Cứ ăn đi, có thêm tiên Ăn cho an toàn À, ok Chịu kèm đó Chịu kèm đó Ui ui ui ui ui Bắt đầu chuyên nghiệp rồi các bạn. Rồi, biết rồi. Màn hình mà chớp chớp có nghĩa là hết máu ấy nha. Ok. Hết sức đi. Wow.

hứa hứa vừa đánh vừa cái vừa đánh vừa hứa đúng rồi hai hai hai hai hai quá một con chết rồi ăn táo ăn táo ăn táo nhiều máu mà mà la gì cái con skeleton là gì nè nè skeleton á nè skeleton á no rồi chết rồi bạn ơi đánh chết luôn đánh dùng dùng cung bắn luôn dùng cung bắn được cái này luôn rồi <laughs> bây giờ không bị zombie nữa bây giờ bị hay quá trời hay quá hay quá cố cố rồi hay quá hui trời ơi còn ba con rồi cố anh sam ơi còn ba con thôi cố gắng lên wow rồi con có sẽ cắn lên con anh con anh dưới đây con sẽ cắn lên mày mày mày mày ôi khó chịu nha khó chịu nha yeah. Ok, và bây giờ sẽ đến lượt của Mystery ê tính ra tính tính ra đây là lần đầu tiên anh chơi cái này luôn á trời em cũng vậy á u nhìn nó thật dữ vậy ta ủa năm là nhiệm vụ của anh đó là giết chết mấy con zombie uh. dịch ơi dịch nhảy vina vinahouse được luôn á dịch mà là Alaba chap Ta cùng thiêu vũ như điệu mambo Để biết không được thay đấy Ok anh em bây giờ mình sẽ gọi là cố gắng tìm cách để đánh mấy con zombie ở bên trong kia nha Ờ, ủa bây giờ mình ấn cái nút này đúng không? Đúng rồi anh bấm nhấn cái nút Hello Hello my friend, hello, hello. Bruh. Nhìn nó đông quá, Phong ở đây chuẩn mấy mấy chục con trời Đúng một rồi, hai một hai ba mày mày ô ô ô ok ok ok bây giờ là bấm vào cái này đúng không đúng chắc chưa chắc ok Ê, bấm chứ phải đập chữ a chữ a à, bấm chữ a ok ok đây từ từ đây chữ a đây rồi bấm vào đây ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Woo, woo, woo, woo. Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy Ăn màu đã, đây, nhét tao vào mồm Ờ, ừ, cung nha, mình có cung mà ta Ờ, từ từ từ từ, quay quay quay quay quay quay À, đây, đây, đây, đây Lấy cung là mình sẽ ờ, giữ đúng không? Giữ ờ, vào nút ờ, này Xong rồi bắn ra, ôi, ấn lộn rồi Lộn, lộn, lộn, lộn, lộn Giữ nút này chứ, đây, đúng không, đây đúng không? Thụy Ui, ui, ui, bắn chưa rồi Ui Hay, ồ hay quá à, Hay quá Ui Ui hay quá 10 điểm luôn Ui Lại Ui từ từ từ từ từ, từ. Nhầm từ từ từ Ui Ui Ui từ từ từ từ chơi kiếm đi chơi kiếm đi chơi kiếm đi chơi kiếm đi chơi kiếm đi lấy lấy kiếm lấy kiếm lấy kiếm đi lấy kiếm đi xả nó dễ hơn hiểu không đây mày đây đây mày ôi ôi ôi ôi ôi chạy chạy chạy chạy ui rồi xong luôn được hồi sinh không ờ, được hồi sinh không ấn vào cái này hả còn làm sao để bấm cái này ta quên rồi nút chữ a đây ok ấn let's go ra đây ra đây baby từ từ từ từ từ từ từ nhảy chém clip ra ui ui wow wow Ồ, hay hay hay, hay, hay, hay quá. Wow, wow, wow, wow, wow. Chạy chạy chạy anh em, vẫn còn máu vẫn còn máu vẫn còn máu. Chạy chạy chạy chạy. Tại lúc đấy là mình bị dồn vào góc này mà mình không để ý mình cứ lùi anh em ạ. Phải nó phải chiến thuật nó phải như thế này này hợp lý luôn rồi hu hu hu lôi lôi lôi lôi lôi ăn máu ăn máu đấy mình phải đánh chiến thuật nó phải như thế anh em đấy ăn máu nhen mồm rồi chạy tiếp quay đây đổi kiếm xài cung luôn huy mày ừ, mày u từ từ đổi lộn đấy một cái nữa nào thôi cầm kiếm đi cầm, cầm cái này đánh đâu á <laughs> đây ui ui ui Ôi chà Ui tưởng để đấy không có được crit à Hây Không nếu mà anh chém ngang Rồi xong luôn rồi xong luôn Rồi xong luôn liệm luôn rồi May quá may quá vẫn chạy được vẫn chạy được chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa Ăn ăn táo đấy Ok có táo vàng rồi anh em ơi Quay lại đánh thêm lần nữa nè anh chém ngang á Anh chém ngang rồi anh chém anh chém anh, chém nhanh đó là nó nó, sẽ chém lần mấy con đó đâu không kẹt vậy không Ok ok nó nó chém lan đúng không đúng Ok ok đây mình sẽ phải mình sẽ đi đường vòng anh em mình sẽ đi đường vòng liên tục thì nó sẽ nó sẽ không thể nào mà đánh được mình được ok ok ok luôn đây okay, xem nào máu đã ui rồi máu vẫn còn vẫn còn vẫn còn máu không sợ không sợ không sợ ui rồi thấy quá được nha được nha nhưng mà nhớ để máu là được có có có có quả đây quả đây tỉnh rồi quả đây tỉnh rồi ăn máu liên tục chứ bộ đây đổi vũ khí luôn đây đây chạy chạy chạy chạy chạy đã vừa di chuyển anh em phải chạy chỗ anh em đây vẫn còn một một nùi nè qua đây u qua ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ok anh em quay góc nè hui hui hui ok anh em đổi màu đã rồi cẩn thận như hăng quá là chết ngay ok anh em rồi tiếp đây đây còn mấy con ta một hai ba mấy con nào? khoảng khoảng đâu đấy là chưa 10 con 10 con nữa ra đây ra đây uh, uh, uh, ok anh em sắp hết rồi sắp hết rồi tháo ơi tháo ơi ra đây à, ra đây wow wow ra đây wow đấy là đấy một lần nhát sau đấy lần thứ hai sẽ thắng ngay hiểu không <laughs> ok nghe vô địch rồi Hello team, hello team